sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ngấp mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai open Muốn trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trong cơ liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy để anh luôn chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh quá xoan người phật cho anh